rất nhiều người yêu thích phân tích kỹ thuật hay là những người mới đầu tư muốn tiếp cận với phân tích kỹ thuật thì video này là một video cực kỳ quan trọng mà bạn phải xem Xin chào, chào mừng bạn đã quay lại kênh của Phạm Minh Hoàng Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn một chủ đề rất thú vị đó là 7 sai lầm chết người của phân tích kỹ thuật Rất nhiều người yêu thích phân tích kỹ thuật hay là những người mới đầu tư muốn tiếp cận với phân tích kỹ thuật thì video này là một video cực kỳ quan trọng mà bạn phải xem ok bắt đầu nào rồi thì hiện nay theo như các cái thứ mà trường phái phổ biến nhất thì bạn sẽ thấy có hai trường phái phổ biến nhất đó là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật thì phân tích cơ bản là sao nếu mà phân tích cơ bản hiểu một cách đơn giản nhất là ờ, đánh giá về khả năng sinh lời của công ty này khả năng làm ăn đội ngũ quản lý tầm lưng tà lan và phân tích cơ bản để trả lời câu hỏi là nên mua công ty nào à, nên mua công ty nào và hãy nhớ nhé phân tích cơ bản nó khác với phân tích tin tức tin tức nó khác thì nếu nếu mà bạn quan tâm Hoàng sẽ làm riêng một video về phân tích tin tức ha còn phân tích kỹ thuật là sao phân tích kỹ thuật đó là nó là một cái phương pháp mà dành cho những người mà quan tâm đến biểu đồ giá và khối lượng và cái nền tảng của phân tích kỹ thuật đó, nó dựa trên ba cái nguyên lý ba cái yếu tố đó là biến động thị trường phản ánh tất cả giá dịch chuyển theo xu hướng và lịch sử sẽ lặp lại ok đấy là ba cái nền tảng cốt lõi của phân tích kỹ thuật nhưng có rất nhiều người hiểu nhầm hiểu nhầm về phân tích kỹ thuật và dưới đây sẽ là bảy cái sai lầm chết người về phân tích kỹ thuật ha đầu tiên sẽ có những người nghĩ rằng ủa phân tích kỹ thuật là nhìn bảng giá thôi đúng không là nhìn bảng giá gọi là cả ngày đúng không Thật ra rất nhiều người nghĩ rằng cứ phân tích kỹ thuật là phải nhìn bảng giá là phải biểu đồ là phải nhìn suốt cả tuần nhưng mà thật ra đúng bản chất của nó là mình dùng đồ thị để nghiên cứu quá khứ và dự đoán cái giá tương lai của cái cổ phiếu dự đoán cái đồ thị tương lai nó sẽ dịch chuyển như thế nào vì vậy đúng bản chất của nó là người ta chỉ nhìn bảng giá vài lần một tuần thôi chứ không phải là ngày nào cũng nhìn hết mọi người phần lớn mọi người đều áp dụng sai nó và ngày nào cũng nhìn liên tục liên tục từ sáng đến tối và xem từng cái biến động nhỏ nhặt một bạn hãy nhớ tất cả những nhà đầu tư vĩ đại họ đều rất ít xem biểu đồ và như Warren Buffett ông hay nói thị trường là thằng điên trong ngắn hạn tức là trong ngắn hạn nó có những cái biến động mà không thể lý giải nổi và nếu mà bạn cứ tập trung vào những cái biến động nhỏ hàng ngày đó thì bạn sẽ ăn sao thì bạn sẽ nhịp tim của bạn sẽ nhảy y chang như nhịp nhảy của thị trường hàng ngày giá nó xanh thì bạn vui trán nó đỏ thì bạn buồn và nhịp tim của bạn nó cứ nhảy loạn lên nếu mà bạn xem phân tích kỹ thuật bạn dùng phân tích kỹ thuật bạn xem biểu đồ suốt thì giá nó sẽ nhảy theo nhịp tim nhịp tim nó sẽ nhảy theo giá và kết quả khi cảm xúc lên cao thì trí tuệ đi xuống quyết định sẽ sai lầm ok đó là cái sai lầm đầu tiên cái sai lầm thứ hai ủa phân tích kỹ thuật chắc dễ dùng lắm ha phân tích kỹ thuật chắc dễ xài chứ thấy có nhiều khóa học quảng cáo đơn giản là học ngắn hạn khoảng vài ngày về là đảm bảo là sẽ giao dịch có lời ABC đúng không có cái gì dễ không nếu mà thật sự dễ nếu mà thật sự chứng khoán là trò chơi dễ như vậy thì có nhiều người bán hết nhà hết cửa không cái gì nó cũng hỏi đòi hỏi bạn phải có thời gian rèn luyện nhất là với những cái thứ mà số liệu đồ này nọ và bạn phải hiểu được bản chất của vấn đề bản chất của phân tích kỹ thuật là tìm ra thời điểm mua bán nhưng mà nếu mà bạn vào sai thời điểm của thị trường bạn chết bạn chọn sai công ty bạn cũng chết bạn cơ cấu tiền sai bạn cũng chết rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến cái kết quả của mình chứ không phải chỉ có mỗi là nắm kỹ thuật lên hay xuống hay là RSI hay là các chỉ số hay hay là các mô hình đó là cái sai lầm số 2 ok tiếp cái sai lầm chết người kinh điển số 3 phân tích kỹ thuật là đánh ngắn hạn phải không có phải là đánh ngắn hạn không hay là sao phân tích kỹ thuật rất nhiều người nghĩ là mua gọi là dùng phân tích gọi là t cộng hai mua về hai ngày sau là bán nhưng mà thật ra vốn dĩ người ta dùng bản chất người ta dùng có thể là dùng trung hạn 3 đến 6 tháng được và phân tích kỹ thuật như Hoàng là Hoàng vẫn dùng phân tích kỹ thuật nhưng mà dùng nó cho mình sẽ có cách xem để xem từ 3 đến 6 tháng xem được cái xu hướng của nó chứ không phải là đánh ngắn hạn T cộng vì bản chất nhé có một thứ mấu chốt với những ai mà mới học phân tích kỹ thuật hãy nhớ nè và kiểm chứng nè còn những ai đã phân tích kỹ thuật lâu năm hãy xem hòa nó có đúng không nhá tất cả các mô hình phân tích kỹ thuật khi thị trường xuống đều chết khi thị trường xuống đều sai còn khi thị trường lên thì hầu hết mọi người đều đúng hầu hết ai cũng vui vẻ hầu hết các mô hình các phương pháp phân tích kỹ thuật đều đúng nhưng khi thị trường xuống là sai bét đấy là sai bét đấy hãy để ý nếu mà bạn chưa tham gia bạn đang học phân tích kỹ thuật hãy để ý nếu bạn đã sử dụng phân tích kỹ thuật rất lâu rồi hãy kiểm tra xem có phải không có phải là khi mà giai đoạn thị trường đau thị trường xấu một cái là phương pháp là sai bét đấy nhớ nha phân tích kỹ thuật không phải là dùng để đánh ngắn hạn vẫn có cách dùng chung và dài hạn hơn ok tiếp cái sai lầm tiếp theo đấy là chắc phân tích kỹ thuật không hiệu quả đâu đúng không làm sao mà có thể nhìn mấy cái đồ thị đồ này nọ mà đoán cổ phiếu như nào được rồi làm sao mà không chọn công ty đồ làm sao mà biết doanh nghiệp như thế nào mà gọi là ra kết luận được chính xác được chắc toàn đoán mò không gì không phải tự nhiên mà có ba cái lý thuyết nãy hoàng nói phân tích kỹ thuật nó đã xuất hiện ở Nhật 300 năm nó đã xuất hiện ở Mỹ 100 năm và bạn hãy nhớ một điều này nếu mà nó không có hiệu quả thì nó đã không tồn tại được nó tồn tại được chứng tỏ là nó vẫn có hiệu quả và quan trọng là mình hiểu nó có đúng không mình có biết dùng nó thời điểm nào hay không đấy mới là cái quan trọng chứ không phải là mình dùng mình không hiểu hết nó mình không hiểu bản chất của nó mình dùng nó sai thời điểm rồi mình bảo nó không hiệu quả nó là nền tảng để mà áp dụng cho các cái thị trường khác thị trường ngoại hối thị trường kim loại thị trường hàng hóa tương lai tất cả mọi thứ nó có dùng phân tích kỹ thuật được hết ha và nó gọi là sao nếu mà nói một cách khoa học nào nó một cách nguy hiểm mà thì nó là dùng cái phép quy nạp giữa các quy luật dựa vào các quy luật để dự báo xu hướng giá tương lai thông qua việc nghiên cứu dữ liệu trong quá khứ nó một cách khoa học nguy hiểm là như vậy ha và nó khác với phân tích cơ bản nhưng mà mọi thứ nó sẽ cùng chung đưa ra một cái kết quả là mình sẽ biết được cái cổ phiếu đó nó có khả năng tiềm năng tăng giá hơn tiềm năng tăng giá trong tương lai không nếu mà bạn dùng phân tích cơ bản để mà chọn cổ phiếu thì phân tích kỹ thuật là để xem khi nào cái cổ phiếu đó nó tăng giá đó nếu mà mình chỉ dùng phân tích cơ bản không mình sẽ không biết được thời điểm nào có cái nhu cầu về giá có nhu cầu của cái cổ cổ phiếu đó làm giá nó tăng nhưng mà dùng phân tích kỹ thuật mình sẽ biết được khi nào cổ phiếu đó có nhu cầu của thị trường để giá có khả năng nó tăng lên đó là cái mấu chốt ha rồi tiếp cái yếu tố cái sai lầm số 5 có phải phân tích kỹ thuật là chỉ dùng các indicator hay không indicator là gì indicator là những cái chỉ số là những cái số liệu có phải là hầu hết phân tích kỹ thuật đều dùng mấy cái số liệu không thật ra mà bạn có cái sai lầm này là do bạn không hiểu bản chất là những cái số liệu những cái indicator nó là những cái đường những cái đường ví dụ đường MA này đường Bollinger này đường RSI này tùm lum các đường và nó chỉ là một phần thôi có hai các tách biệt rất dễ biết của phân tích kỹ thuật số 1 là các đường số 2 là các mô hình thì nếu mà nghĩ các đường này những cái đường này là tất cả phân tích kỹ thuật thì hoàn toàn sai lầm nó chỉ là một phần thôi và thật ra mới lúc mới đầu nó ra đời đây nào lúc mới đầu nó ra đời làm gì mà có nhiều chỉ số như vậy đây này nếu mà bạn muốn phân tích kỹ thuật ha thì mua quyển này quyển này ờ, thú vị lắm phân tích kỹ thuật thị trường tài chính nó ở đâu đấy khoảng 547 ờ, trang thôi 547 trang thôi chứ không có nhiều đâu ha và đấy nó nó rất nhiều đường và các chỉ báo các mô hình ở trong này và nhớ nhé phân tích kỹ thuật không phải chỉ là mấy cái chỉ chỉ số không chỉ là mấy cái đường nó chỉ là một phần thôi tiếp sai lầm số 6 uh, các phân tích kỹ thuật là dùng mô hình đúng không lại dùng toàn mô hình thì nó cũng tương tự như cái trên nó có rất nhiều mô hình và mỗi mô hình nó chứng minh cho một cái lý thuyết như kiểu là mô hình đỉnh hai đỉnh rồi hai đáy rồi vai đầu vai rồi tách tay cầm rồi cờ đuôi nheo rất nhiều các mô hình nhưng mà bản chất là nó là biến thể của cái kênh xu hướng mô hình cũng là một phần của phân tích kỹ thuật thôi mấu chốt là từ những cái đường và những cái mô hình này nó sẽ cho mình biết là nó đang ở cái xu hướng tăng hay ở cái xu hướng giảm và mọi thứ bạn phải nhớ như nãy là nó mất cái này chỉ là một phần thôi nếu mà mình không biết thị trường như thế nào mình không biết cơ cấu tiền như thế nào mình không biết thời điểm tham gia như thế nào chỉ phân tích kỹ thuật nó sẽ không làm nên thành công cho mình đó là cái quan trọng rồi sai lầm số 7 là sai lầm kinh điển nhất quả đất nhất quả đất đấy là gì đấy là phân tích kỹ thuật chắc là đầu cơ đúng không phân tích kỹ thuật chắc là đầu cơ mấy mấy ông đầu cơ mới dùng phân tích kỹ thuật cái đấy là sai lầm cực kỳ lớn nhá trong một cái cuộc phỏng vấn với một cái đài truyền hình à, FCIC ông Warren Buffett ông bảo là cách thực sự đơn giản phân biệt giữa đầu tư và đầu cơ là kiểm tra xem bạn có quan tâm ngày mai thị trường đóng cửa hay mở cửa nếu mà bạn quan tâm tới việc ngày mai thị trường có mở cửa hay không thì bạn đang là nhà đầu cơ còn nếu việc thị trường ngày mai không không mở cửa cũng không quan trọng gì với bạn cả thì bạn là nhà đầu tư tức là bạn mua cổ phiếu đó và bạn biết công ty đó thì thị việc thị trường chứng khoán đóng cửa thì không liên quan cả công ty đấy nó vẫn hoạt động nó vẫn kinh doanh nó vẫn mang lại lợi nhuận đó là cái quan trọng ha rồi ok à, thực trên tế thì trên thị trường chứng khoán có rất nhiều cổ phiếu tốt nhưng mà nó có một cái quan trọng là nó chưa bước vào thời kỳ tăng giá bạn hiểu không tức là có nhiều cổ phiếu tốt nó làm ăn được báo cáo tài chính của nó đẹp nhưng mà bạn phát hiện là ủa chả thấy tăng giá cả chả thấy ai mua bán chả thấy tăng giá cả thì đó là tại vì nó chưa bước vào thời kỳ tăng giá và mình dùng phân tích kỹ thuật một phần để mình xác định nó khi nào thì cái cổ phiếu đó nó bước vào cái xu hướng tăng giá khi nào mà có tiềm năng dòng tiền đổ vào các yếu tố ok rồi vừa rồi hoàng vừa mới chia sẻ với bạn về 7 sai lầm chết người của phân tích kỹ thuật mà cả người mới lẫn người đã đầu tư lâu năm đều phải biết. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái chuyên mục về những cái thắc mắc thường gặp khi mà đầu tư chứng khoán. Những cái thắc mắc này Hoàng sẽ trả lời để cho mọi người có được một cái tại vì á, thắc mắc mình thắc mắc tại sao mình thắc mắc tại vì mình thắc mắc từ cái suy nghĩ của mình nó không rõ ràng thì mình thắc mắc nếu mà mình có một cái lối suy nghĩ một cái tư duy nó rõ ràng nó chính xác thì có những thứ mình sẽ không cần thắc mắc giống như kiểu uh, mình sẽ không cần thắc mắc là có số phận hay không hay là cái gì cái gì cái gì đấy. giống như là mình sẽ có những thứ mà mình không cần thắc mắc và bây giờ mình sẽ giải đáp những câu mà không cần thắc mắc ok đây câu số 1 tại sao có người dùng đường MA 10 20 100 có người dùng MA 20 50 150 dùng đường nào tốt hơn tại sao đây thì với cái câu hỏi như thế này thì nó thật sự nó rất là <laughs> kinh điển tại vì mỗi người á, các anh chị các bạn nên biết rằng là phân tích kỹ thuật là một nghệ thuật mà vẽ vẽ biểu đồ lại càng là một nghệ thuật trong nghệ thuật ai thích vẽ sao thì vẽ và muốn vẽ kiểu nào thì vẽ đâm ra là lúc mà vẽ đúng á, thì sẽ la làng lên và vẽ sai á, thì thôi bỏ qua đâm ra cái chuyện mà dùng cái đường nào á, ai dùng đường nào thì là phải hỏi tại sao người ta dùng cái đường đấy ví dụ như là trong câu hỏi này là có người dùng đường 10 20 100 thì mình muốn biết tại sao người ta dùng đường này thì mình phải hỏi người ta xong rồi người ta sẽ trả lời cho mình biết là tại sao người ta dùng và có khi là người ta cũng không người ta cũng không biết tại sao người ta dùng luôn tại vì người ta biết đi học thầy bảo vậy đó đâm ra cái chuyện cái dùng cái đường nào á hay là đường nào tốt hơn thì nó lại liên quan đến chuyện là trải nghiệm của mình như kiểu nếu mà bạn dùng cái đường 10 20 100 mà với cái cổ phiếu này nó ok cổ phiếu khác nó không ok thì đó lại là một câu chuyện rồi dùng đường 10 20 100 này sóng lên ok sóng xuống fail nó lại là một câu chuyện khác đó đâm ra là nó rất nhiều thứ mà mình phải cân nhắc ở trong đấy đâm ra cái chuyện mà dùng đường nào tốt hơn thì là không thể nào mà so sánh được chỉ có tại vì cái mấy cái đường này á là mỗi người sẽ có mỗi cái kinh nghiệm khác nhau về cái chuyện dùng đường và mỗi người sẽ học mỗi thầy khác nhau lại lung tung hết cả lên nữa đâm ra là cái câu hỏi này là một câu hỏi nó khá là xa đà đâm ra mọi người nếu mà nếu mà mình có cái thắc mắc như này á thì mình nên hỏi đúng cái người mà dùng cái đường đấy tức là ví dụ như nhé bạn dùng đường 10 20 50 đúng không tại sao bạn dùng bạn dùng bạn trúng được bao nhiêu lần rồi là cái cái thứ nhất là tại sao bạn dùng cái thứ hai bạn dùng bạn chính xác được bao nhiêu lần rồi cái thứ ba là bạn chính xác với loại cổ phiếu nào cái thứ tư là chính xác khi sóng thị trường lên hay xuống đó đó nhiều đó là hỏi cái người dùng cái đường đó rồi tiếp à, câu này là những câu hỏi về phân tích kỹ thuật Thế nên mọi người sẽ thấy nó khá là phân tích kỹ thuật thời gian backtest phương pháp thời gian backtest một phương pháp theo hoàng là bao lâu có điểm nào để biết phương pháp có phù hợp với mình hay không thời gian backtest cái bạn này bạn này bạn viết câu này cũng không rõ back test này là back test bằng máy hay back test bằng tay back test là lùi lại test quá khứ hay là mình ra trong những cái hiện tại nếu mà theo như câu hỏi của Hoàng Hiểu á back test này là back test về quá khứ quá khứ thì khoảng 4 năm thì là ok tại sao tại vì bốn ba bốn năm á, nó là nó đã trải qua khá nhiều chu kỳ rồi khá nhiều chu kỳ và sự ổn định của một cái phương pháp nếu mà chạy được khoảng 4 năm mà phương pháp nó ok là nó rất là ok nó đã trải qua hết các đợt lên xuống dài có ngắn có đủ cả biến động thị trường lung tung cả rồi điểm nào để biết phương pháp đầu tư đó có phù hợp với mình không đây cái này là mọi người phải lưu ý này một cái phương pháp làm sao mình biết có phù hợp với mình không thì có mấy cái để biết như sau cái đầu tiên á là mình có cảm thấy thoải mái không ừ. khi mà mình sử dụng cái phương pháp đầu tư này ví dụ mình sử dụng phương pháp là quánh theo phân tích kỹ thuật nến ABC này nọ thì mình mình làm à, mình áp dụng cho nó mình có thấy vui vẻ thoải mái không hay là mình thấy mệt quá nếu mà mình áp dụng một cái phương pháp đầu tư mà mình thấy vui vẻ thoải mái ok mình không đau tim mình à, thoải mái happy với nó thì đấy là nó phù hợp với mình còn nếu mà mình làm một cái điều gì đó mà mình cảm thấy không thoải mái thì chứng tỏ nó không phù hợp với mình phù hợp với mình chỉ ở hai góc độ thôi mình làm nó thoải mái và nó mang lại hiệu quả nó có lợi nhuận thì là ok phân tích kỹ thuật có đúng với đầu tư dài hạn chắc chắn là không đúng phân tích kỹ thuật không đúng với đầu tư dài hạn vậy đi cho nhanh rồi lấy tin tức về công ty như thế nào ở đâu trời ơi câu này khỏi trả lời luôn cực kỳ đơn giản lên cà phê ép lấy thông tin hay là vào trang web của công ty đó lấy thông tin đâu là tín hiệu lên hay xuống của thị trường dài hạn thị trường dài hạn lên hay xuống như trong giai đoạn này mọi người đang thấy thị trường nó rất là xấu nó cực kỳ xấu luôn nó cứ lình xình lình xình lình xình đó những cái tín hiệu mình nếu mà mình muốn xác định một cái thị trường dài hạn mình nhìn tín hiệu vài tuần qua là mình dư sức mình biết là nó đang ở trong giai đoạn như thế nào chung và dài hạn ý nghĩa khối lượng khi coi biểu đồ khối lượng thể hiện cái ờ, giao dịch thể hiện cái số lượng cổ phiếu được mua bán mỗi ngày câu này là những câu không có căn bản rồi điểm vào và điểm ra của cổ phiếu câu <laughs> này không biết trả lời sao luôn điểm vào và điểm ra của cổ phiếu thì điểm vào điểm ra chuẩn xác là khi mà mình mua ừ, mình mua khi nó chuẩn bị tăng giá mình bán khi nó chuẩn bị giảm giá phương pháp phân tích nào cho người mới tham gia có thể học được phân tích kỹ thuật một cách basic nhất đây đây câu này là câu ok này phương pháp phân tích nào cho người mới tham gia có thể học được cách phân tích kỹ thuật một cách basic nhất thì Ờ, mình cứ tức là mình sẽ tiếp xúc với những cái cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật như là khối lượng là gì nến là gì rồi khi nào thì khi nào thì mở biểu đồ nến khi nào thì biểu đồ cây que rồi những cái cơ bản như là giá mở cửa giá đóng cửa rồi những cái đường cơ bản những cái đường cơ bản như đường đường trượt giá đường trung bình trượt giá MA là gì rồi mấy cái vài cái khái niệm cơ bản ban đầu thì mình lên mình sạt phân tích kỹ thuật cơ bản nó sẽ có rất nhiều thứ nhưng thì họ đã đọc hết mấy quyển phân tích kỹ thuật dày dày quyển của John Murphy dày dày nè thì nó cuối cùng đọc đầu của quyển nó kết luận là cũng chỉ 50 50 thôi đâm ra là mình mình không nên xa đào phân tích kỹ thuật phân tích kỹ thuật nó không phải là nó không phải là chén thánh nó không phải là mình giỏi nó một cái là mình sẽ thành vô địch thiên hạ nó là cả một cái hệ thống đầu tư bài bản thì sắp tới sắp tới trong cái khóa học 6 tuần sắp tới Hoàng sẽ hướng dẫn cho mọi người làm sao để biết làm sao để tại sao phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản vẫn không phải là mấu chốt mà mấu chốt để đầu tư thành công nó là gì và hướng dẫn mọi người cách làm được cái điều đó ha ok phân tích kỹ thuật cho người mới tham gia thì lên học phân tích kỹ thuật cơ bản là ra chỉ có thể nhìn chung chung và chọn điểm mua và bán chứ không biết nhìn biểu đồ và dự đoán xu thế chung của cổ phiếu đấy không phải là câu hỏi cốt lõi phân tích kỹ thuật giá trị tương đối chính xác bao nhiêu phần trăm bình thường thì chính xác 50 phần trăm giỏi lên được một tí thì 60 phần trăm xuất sắc thì 70 phần trăm đấy là các bậc sư phụ đã lên tiếng là như vậy rồi khi nào nên đầu tư chứng khoán đầu năm hay cuối năm câu này vui này khi nào nên đầu tư chứng khoán đầu năm hay cuối năm đấy nhá mọi người để ý nhá cuối năm thị trường chứng khoán rất là hay bị giảm hay bị giảm đợt mà cuối tháng 12 gần Tết á tại sao tại lúc đó bà con bán cổ phiếu ra lấy tiền ăn Tết đâm ra rất hay bị giảm thì nếu mà mình đầu tư mà đầu tư theo kiểu dài hạn một chút á mình phân tích kỹ càng cổ phiếu á, thì mình có thể mua cổ phiếu được giai đoạn đó cũng được giai đoạn đó là bà con bán lấy tiền ăn Tết mà đâm ra là giá nó sẽ rẻ hơn giá trị thực rất là nhiều rồi khi đầu năm hay cuối năm đó còn Tết xong rồi thì tâm tình phấn chấn trở lại rồi bà con lại đầu tư ào ào ào sau tết sau tết tháng 3 là bắt đầu có báo cáo tài chính mới bắt đầu đúng nhỉ tháng 3 tháng 3 lại có báo cáo tài chính quý 1 quý 1 lại bắt đầu là lại xem tình hình làm ăn nào lại bắt đầu mua bán ào ào thì lẽ thường là như vậy lẽ thường là người ta sẽ bán cuối năm xong đầu năm tháng 3 mình người ta mua vào còn nếu mà mình đi ngược lại lẽ thường thì mình căn lúc nào người ta bán thì mình mua đó là đầu tư chứng khoán đầu năm hay cuối năm đang gặp khó khăn khi phân tích chỉ số P E trời ơi có nguyên một cái video P E luôn chưa biết phân tích kỹ thuật là gì rồi bỏ qua luôn có nên mua cổ phiếu đang trong đà tăng giá nhưng vẫn nằm dưới đường MA50 không với những cái câu hỏi như thế này với những cái câu hỏi mà mọi người thắc mắc như thế này thì hãy test đi hãy test đi hãy tự mình test tự mình test bằng cách làm sao bằng cách bây giờ nhá mình vẽ cái đường MA50 ra đúng không hay là đây là ví dụ trong câu hỏi của bạn này là có nên mua cổ phiếu đang trong đà tăng giá nhưng vẫn nằm dưới đường MA50 không thì test càng nhiều càng tốt 10 chục cổ phiếu hay ba chục cổ phiếu hay ba chục trường hợp cũng được và cách test làm sao vẽ cái đường MA50 lên biểu đồ xong rồi tìm những cái cổ phiếu hay là những cái giai đoạn thị trường nó đang tăng giá và giá cổ phiếu nó dưới đường MA thì nếu mà mình mua thì bao nhiêu lần mình trúng bao nhiêu lần mình chật và khi nếu mà như vậy á, thì cái thị giai đoạn thị trường lúc đó là giai đoạn tốt hay không tốt cái cổ phiếu đó là cổ phiếu tốt hay không tốt rồi lúc đó mới tới cái chuyện là mua dưới đường MA thì bao nhiêu lần trúng bao nhiêu lần chật từ những cái đó đó mình làm backtest bằng tay mình làm backtest bằng tay như vậy mình sẽ biết là cái câu hỏi của mình cái phương pháp của mình nó trúng bao nhiêu lần nó trúng khi thị trường ở trường hợp nào và nó chặt khi thị trường ở trường hợp nào ví dụ như tăng giá mua dưới MA 50 vẫn chết tại vì cái giai đoạn đó thị trường nó đang giảm giá hay là tăng giá mua dưới MA vẫn chết tại vì cổ phiếu đó quá rộng đó đó là cách mà mình tư duy khi mà mình test những cái phương pháp phân tích kỹ thuật rồi làm chưa hiểu rõ về các đường chỉ báo dễ thôi mình chưa hiểu rõ đường chỉ báo nào mình lên Google mình search đường chỉ báo đấy là xong làm thế nào để đoán được là sóng lên và sóng xuống thường thường câu hỏi này làm thế nào đoán được sóng lên và sóng xuống thì mình chỉ có ngồi xem thôi mình ngồi xem ngồi xem và lúc nó đi qua thì mình biết là sóng lên còn trong giữa giai đoạn nó lên thì mình à, trong giữa giai đoạn nó lên thì mình sẽ mập mờ nửa tin nửa không tin là nó đang lên hay là nó đang chuẩn bị dập dình dập dình nó xuống và mình xem lâu dần như vậy mình sẽ có kinh nghiệm mình sẽ biết được khi nào sóng lên khi nào sóng xuống cái gì tất cả các trường phái đều có cái đúng sai ưu điểm nhược điểm trong từng giai đoạn thị trường mặc dù úp trên đa phần đều đúng nhưng đều phải tuân theo sự vận động cung cầu của một cổ phiếu khó khăn duy nhất là nhìn ra được bản chất sự việc để khi chỉ cần nhìn chạt giá và khối lượng là sẽ hiểu không cần thêm bất cứ kỳ công cụ hỗ trợ nào đơn giản là tinh túy hết không phải là câu hỏi đúng rồi ai mà làm được như thế này là thành thánh rồi xong câu đấy không phải là câu hỏi không có gì để trả lời cả nên dùng nhiều phương pháp phân phương pháp kỹ thuật để chọn thời điểm mua bán cổ phiếu khi đã chọn xong các cổ phiếu tốt nhưng làm sao để lựa lọc được cổ phiếu có xu hướng tăng vì phải rà từng cổ phiếu để lựa chọn rất lâu và tốn thời gian đây dùng free stop xong à, điểm mua và điểm bán chính xác làm sao mà biết được điểm mua và điểm bán chính xác chính xác theo ai theo cơ sở nào hay là mua ở đáy bán ở đỉnh là chính xác để mua và điểm bán chính xác là một câu hỏi không bao giờ có câu trả lời đây làm sao phân tích tốt nhất cho đầu tư dài hạn thì Hoàng đã có những cái video nói về đầu tư dài hạn rồi đầu tư dài hạn phân tích tốt nhất cho đầu tư dài hạn thì mình phải chọn các yếu tố cơ bản của công ty nó ok và tiềm năng tăng trưởng của nó phải ok đó và cái giá hiện tại của nó thấp hơn cái giá trị thật của nó và thấp hơn những cái phương pháp định giá như DCF hay là PCE của mình trong vòng vài năm tới đó nó ok và cái quan trọng nhất là mình để được vài năm mà mình không sợ thì là nó sẽ ok làm sao đánh giá một công ty chính khi chỉ à, chắc chính xác mà viết thiếu mất chữ xác làm sao đánh giá một công ty chính xác khi chỉ đọc báo cáo tài chính không thể quan sát trực tiếp được hoạt động những con số có thể là những con số khống đây câu hỏi này biết làm sao biết chính xác thì à, mọi người cứ nghĩ là nó lừa đảo mọi người cứ nghĩ là à, báo cáo tài chính tất cả là đều nấu sổ hết đều không có cái gì gọi là thật cả tất cả mọi thứ chỉ là trò lừa bịp nhưng mà thật ra thị trường nào chẳng vậy đất nước nào chẳng vậy sẽ luôn có những cái công ty nó ờ, hai số đồ này nọ nhưng quan trọng á mình phải tìm được cái điểm mấu chốt cái điểm mấu chốt là gì cái điểm mấu chốt là làm sao tin được về cái vụ mà báo cáo tài chính đúng không thì điểm mấu chốt ở đây á là các mọi người phải hiểu là cái báo cáo tài chính báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh á nó được kiểm toán bởi một đơn vị độc lập đúng không thì cái đơn vị độc lập á, mấu chốt là cái chỗ này này cái đơn vị độc lập á, nó là ai nó ai là cái người làm những cái kiểm toán đó nếu nó là một công ty mà vô danh không có tên tuổi á, thì cái độ tin tưởng của nó sẽ thấp đúng vậy tại vì nó có thể bị mua chuộc có thể bị đủ mọi trò nhưng nếu mà cái đơn vị mà kiểm tra những cái đó là những cái công ty mà nó uy tín á, thì câu chuyện nó rất là khác ok ngắn gọn vậy ha cách phân tích báo cáo tài chính và đưa ra kế hoạch đầu tư đúng là như thế nào là như thế nào thì mình chọn công ty đầu tiên là phải chọn công ty ý, nền tảng kinh doanh báo cáo tài chính của nó ok đã nó làm ăn tốt tăng trưởng doanh thu đều đặn nó ít nợ rồi tối ưu hóa tài sản của nó tốt thì tiếp đến á, mình chọn nó xong rồi mình quay lại câu chuyện khi nào có dòng tiền vào nó vì chắc chắn khi nó làm ăn tốt mọi người sẽ thấy và sau vài ý, chu kỳ làm ăn tốt là sẽ có dòng tiền vào nó thôi quan trọng là mình canh đâu rồi các mô hình kỹ thuật xuất hiện hầu như không nhắm vào một vào cụ thể một cổ phiếu nào mà theo quy luật ta nên chọn cổ phiếu cơ bản tốt nhưng đôi khi những cổ phiếu chưa thực sự tốt lại xuất hiện mô hình vậy ta nên làm gì nếu mà chơi theo mô hình những cổ phiếu chưa thật sự tốt chơi theo mô hình nếu mà nó đã ra mô hình thì mình cứ đúng mô hình mà mình làm quan trọng nó không phải là chỉ câu chuyện là phân tích cơ bản phân tích kỹ thuật nó còn có cơ cấu vốn điểm ra vào thị trường tùm lum thứ khác nữa đâm ra ví dụ nhá ví dụ ở đây trả lời câu này mình à, như là giả bộ hoặc là một người đang chơi theo phân tích kỹ thuật đúng không và đang chơi theo mô hình giống kiểu đang chơi theo mô hình tách tay cầm ha hay là vai đầu vai ha hay là cờ đuôi nheo các thứ ha thì giả sử cái cổ phiếu này nó không tốt nó xấu quắc nhưng mà nó ra mô hình nó chuẩn bị thành mô hình tách tay cầm đó và nó ví dụ như kiểu nó vừa hoàn thành cái tách xong rồi nó đang làm cái quai lúc mà nó xong cái quai á giả bộ là nó không tốt nhưng mà nó xong cái quai nó hoàn thành được đúng chuẩn cái mô hình tách tay cầm thì lúc đó mình mua lúc đó mình mua vào nhưng mà mình mua mình cơ cấu tiền mà ví dụ mình cơ cấu 10 phần tiền ra chứ mình đâu có dồn hết tiền vào nó đấy là giả bộ là đánh theo phân tích kỹ thuật còn nếu mà không cơ cấu tiền tất tay vào nó thì, thì ăn thì sống ăn mà không ăn thì tiêu đấy đại loại vậy làm sao biết được cổ phiếu nào chuẩn bị tăng câu hỏi hoàng cũng muốn biết làm sao biết được cổ phiếu nào chuẩn bị tăng biết được cổ phiếu nào chuẩn bị tăng thì giàu rồi các hình mẫu thất bại của phân tích kỹ thuật là gì khi nào không nên dùng phân tích kỹ thuật ba chỉ báo mua bán ba chỉ báo chắc ba chỉ báo mua chắc chắn ba chỉ báo bán chắc chắn lọc cổ phiếu theo phân tích kỹ thuật ở đâu các hình mẫu thất bại các hình mẫu thất bại là những hình mẫu không thành công thì là hình mẫu thất bại tại vì những hình mẫu thất bại người ta đã không đưa vào dạy rồi thì không hiểu là bạn tìm những hình mẫu thất bại làm gì khi nào không nên dùng phân tích kỹ thuật khi đầu tư khi không biết dùng phân tích kỹ thuật thì không dùng khi đầu tư dài hạn thì không dùng chẳng có cái gì là chắc chắn ba chỉ báo mua chắc chắn ba chỉ báo bán chắc chắn thì chẳng có cái gì là chắc chắn rồi nhiều người cho rằng đơn giản hóa việc sử dụng các công cụ trong phân tích kỹ thuật để nhìn nhận thị trường sẽ hiệu quả hơn là việc kết hợp chúng một cách phức tạp điều này đúng hay không vì sao đơn giản hóa công cụ để nhìn nhận thị trường sẽ hiệu quả hơn việc kết hợp chúng một cách phức tạp đúng rồi thì cái gì mà đơn giản được thì sẽ, càng tốt đỡ phức tạp cho người sử dụng nhưng mà đơn giản nhưng mà nó phải hiệu quả kìa đơn giản mà không hiệu quả thì hỏng mình thường bán xong thì cổ phiếu tăng mua xong thì giảm làm sao tránh được điều này mọi người có ai bị không 23 anh chị em đang xem bán xong thì cổ phiếu tăng mua vào thì giảm có ai bị không làm sao giảm làm sao giảm được điều làm sao tránh được điều này tránh được điều này bằng cách là mua bán hợp lý và đừng bán xong thì đừng nhìn mua xong cũng đừng xem các mô hình trong phân tích kỹ thuật có thể thấy được trước khi hình thành hay chỉ khi hình thành chúng ta mới đặt tên cho nó đúng rồi khi mà thành hình rồi mới gọi tên cho nó ví dụ như tách tay cầm đâu rồi ví dụ ha ví dụ ví dụ đi đây còn mấy ông ờ, chưa tắt video ấy. rồi tắt video hết rồi ok đây ví dụ đi ví dụ đây là mô hình tay tay cầm nha mình sẽ vẽ nha chiu chiu cái gì ấy? vẽ lại nè lên đó xong rồi giật một cái đó xong rồi mới giật giật giật, giật mới lên luôn đó đại loại đây là cái cái tách cái tách hai cái đỉnh ba cái đỉnh này nó phải bằng nhau cái đỉnh số 1 này cái đỉnh số 2 này với lại cái đỉnh số 3 này lúc mà chuẩn bị nổ này nó phải bằng nhau thì khi mà nó xong cái đỉnh số 3 rồi á thì lúc đó mới biết là vào mô hình tách tay cầm chứ không thì làm sao biết ví dụ như không nó mới nó mới ra được cái tách không nó không ra cái quai thì làm sao gọi là mô hình nó là như vậy khi ra mô hình rồi mình mới đặt tên được cho nó dùng biểu đồ khi nào biết được điểm mua khi nào biết được điểm bán lúc nào cắt lỗ đoán được cổ phiếu tăng giảm bạn này hỏi câu này là thua rồi thì học phân tích kỹ thuật để biết đây này cái câu này vui này có quá nhiều công cụ phân tích kỹ thuật làm sao để lựa chọn được những công cụ phù hợp với bản thân mình nhỉ làm thế nào để có thể phối hợp các công cụ phân tích kỹ thuật đó thì cả cái video này nó chỉ có một cái mấu chốt thôi cái mấu chốt là gì cái mấu chốt là mọi người ghi nhớ này cái mấu chốt khi mà mình muốn động tới phân tích kỹ thuật á mình phải xem là cái tỷ lệ thành công của nó là bao nhiêu phần trăm và nó thành công ở giai đoạn thị trường nào với những cái loại cổ phiếu như thế nào à, mấu chốt à tức là khi mà đi học đi học một cái phân tích kỹ thuật á xem xem cái đó cái công cụ đó nến hay là cái gì đó hay là cái gì đó không có biết nhiều thứ bây giờ là nó thành công bao nhiêu phần trăm tức là 10 lần á bao nhiêu lần là trúng bao nhiêu lần chặt những cái lần trúng lần chặt đó với cái loại cổ phiếu nào và với cái tình hình thị trường như thế nào mấu chốt nhá phải là phải biết được tình hình thị trường lúc đó và cái loại cổ phiếu đó cổ phiếu tốt hay cổ phiếu rác đó phải biết được cái đó và biết được nó trúng nó chặt bao nhiêu lần thì từ đó mình mới xem là mình có nên sử dụng công cụ đó hay không còn nếu mà 50 50 ngang với tung sấp ngửa thì mình không mình không có gì lo lắng cả mình, tung sấp ngửa mình mua bán cho rồi okay, giá cổ phiếu quan tâm đã về mức đáy hay chưa đã lên mức đỉnh hay chưa không phải câu hỏi phân tích kỹ thuật có những điểm mấu chốt nào ở ờ, à, vừa mới nói xong bắt đầu từ đâu để biết doanh nghiệp tốt bắt đầu từ trang freestock.vn siệt lọc cổ phiếu à. khó khăn chưa có kiến thức tài chính kinh tế chứng khoán nên đọc chưa hiểu nhiều cần học cụ thể cơ bản từ từ vâng mời bạn học đây câu này vui này sử dụng công cụ phân tích kỹ thuật rất hay xảy ra trường hợp mỗi công cụ báo hiệu một kiểu đôi khi cùng báo hiệu nhưng cũng không đúng vậy kết hợp thế nào là cho tỷ lệ khớp cao nhất đó tức là mọi người thấy không tất cả những câu hỏi tại vì họ ờ, không hiểu được cái bản chất của câu chuyện nếu mà hiểu được cái bản chất của câu chuyện đó, thì đơn giản sẽ không hỏi câu này mỗi công cụ phân tích kỹ thuật xảy ra trường hợp mỗi công cụ báo một kiểu thì bởi vậy có cái bởi vậy á nãy mình mới nói là khi mà mình sử dụng một công cụ phân tích kỹ thuật thứ nhất xem nó đúng bao nhiêu lần xác suất đúng của nó là bao nhiêu lần trong loại thị trường nào với cái loại cổ phiếu nào trong cái giai đoạn thị trường tăng uptrend hay downtrend hay là lình bình rồi cổ phiếu tốt hay cổ phiếu rác và đúng bao nhiêu lần nếu mà mình biết được những cái này thì mình không cần phải hỏi những câu kia mình cũng không cần phải hỏi kết hợp hay như thế nào ok cách nào để dự đoán cách nào để dự đoán an toàn trong ít nhất 3 ngày chờ hàng về mỗi lần mua cổ phiếu và chờ T3 tôi cảm thấy rất lo lắng tôi cần một công cụ có thể cho tôi biết cổ phiếu đó có khả năng an toàn cao trong T3 à, không đánh T3 và đánh T3 à? hãy luôn nhớ là thị trường là thằng điên trong ngắn hạn đâm ra việc dự báo hành động của một thằng điên thì hên xui không phải không khả, khả thi mà hên xui tức là lúc dự đoán trúng lúc dự đoán chật bởi vậy mới kiểu đau tim tức là nó cầm dao nó khu khu cái này không biết lúc nào nó lụi cho mình một cái ok rồi mình sử dụng mô hình price action và supply and demand và phân tích chứng khoán có hiệu quả có liệu có phù hợp không mình cũng không biết bạn sử dụng cái mô hình gì nữa các nguyên tắc cơ bản để xây dựng một tổ hợp công cụ tối thiểu đơn giản mà vẫn hiệu quả đó vẫn bám sát ba cái điều nãy nó chính xác bao nhiêu phần trăm với loại cổ phiếu nào và trong giai đoạn thị trường nào rồi mọi người có nghe thấy không hết giờ hết giờ ok hết giờ ừ, nói một câu cố một câu cuối coi ừ. à câu cuối hình như anh em mình nãy giờ chat quá trời mấy câu hả đâu rồi cái gì đây anh sơn hỏi gì đây có nên mua cổ phiếu công ty trả cao để hưởng cổ tức không tức là gần đến giao dịch không hưởng quyền thì mua để hưởng cổ tức thứ <laughs> nhất nhá gần đến giao dịch không hưởng quyền ai cũng nghĩ như mình đâm ra mình mua thì người ta cũng mua đâm ra là thà là mình thấy cổ phiếu nó ok mình mua trước hay gì đó còn tới lúc mà mình nghĩ như vậy người ta cũng nghĩ như vậy và trả cổ tức xong thì nó điều chỉnh giá lại để xem xem như nhau trời ơi 7492 không đổi lại cái tên đi em rồi đó là trả lời cho câu hỏi của anh Sơn bây giờ trả lời nốt câu này rồi mình sang phần kia ha 26 anh chị em đang ở đây ừ. với thị trường đang đi xuống khoảng 6 tháng theo thống kê của báo hàng thì hệ thống free stock mang lại lợi suất bao nhiêu phần trăm nếu theo các chỉ báo mua bán các mã top 10 global hiện tại các quỹ mở đều thua lỗ năm 2018 đúng rồi các quỹ đều thua lỗ năm 2018 nhưng mà quỹ của hàng thì không lỗ à, tới bây giờ nó đang à, bữa trước trước khi thị trường sập thì nó lời tới 15 phần trăm lận bây giờ thị trường sập rồi các quỹ nó lỗ xương mặt hết rồi thì mình còn lời khoảng 2%, phần trăm nói chung là không đổ đó tại vì cái câu hỏi mà tỷ suất lợi nhuận này nè nó sẽ không thể trả lời chính xác được tại vì mọi người chẳng ai chỉ làm đúng bài cả mua bán tán loạn hết cái trơn và mỗi lần mua bán lại còn không không tuân thủ theo free stock nữa